sắc rát về nệ đề ná chát tù vì sát tí sa hề tu ca ma va cha ra quỳnh nha bà kari già mà ma tà tâm dục giới hữu nhân được hiểu là tâm thiện tâm quả và tâm di tác ba loại tâm này tổng cộng có 24 tâm y cứ theo cảnh thọ trí tuệ và tác động 17. Tấm lược tâm dục giới Ca mê tê vi sắp ba ca ni buồn nha buồn nha ni vi sắp tí e ca đá sắc ca ri ya cha tí mắt ca tí cha tu bàn nhà sát sát bát hà tâm dục giới gồm có 23 tâm quả 20 tâm thiện và bất thiện một tâm di tác như vậy tổng cộng là 54 tâm 18 tâm thiện sắc giới su ba Suba Vacha Kakusala ni Chánh văn một Quy tát cái quy cha Rabbi Tisukhe Kapgata Ahitang Mathamachana Kusala Chittang 2. Vicharabi Tisukhe Kap Khắc Tháp Gata Sahitang Dutiyak Cha Nakusala Chittang 3. Bi Tisukhe Kapgata Sahitang Kati Yap trà nakusala tăng bốn su kề cấp kata sahitang chất tuốt tháp trà nakusala tăng năm ube ubet khề nakap kata sahitang bàn chăm mát trà nakusala tăng trà tích ima ni bàn cha birupa Vachara Kusala Chitta Ninama một Tâm thiện sơ thiền với tầm tứ hỷ lạc nhất hành hai Tâm thiện nhị thiền với tứ hỷ lạc nhất hành ba Tâm thiện tam thiền với hỷ lạc nhất hành bốn Tâm thiện tứ thiền với lạc nhất hành năm Tâm thiện ngũ thiền với xã nhất hành những tâm này được gọi là năm tâm thiện sắc giới. cá tầm cha ra tứ Bì tí hỷ Su khá lạc Ê cấp gata nhất hành tăng cùng với Athamachana sơ thiền Kusala chích tăng tâm thiện Dotiwachana nhị thiền Tatiwachana tam thiền Chatuthachana tứ thiền Panchamachana ngũ thiền Rupa Vachara Kusala Chitta Ni Tam Thiền Sắc Thiền Chú thích tất cả chúng sanh không tu tập đều sống với tâm dục giới muốn đi cao hơn vào cảnh giới của sắc giới vô sắc giới siêu thế đều cần tới công tới công phu tu tập trong dục giới tâm thường tiếp xúc với năm cảnh sắc thinh khí vị xúc năm cảnh này đa dạng thuộc ngoại giới lệ thuộc vay mượn câu thiện là nhân dao động của tâm hệ quả trực tiếp cấu hữu của năm cảnh dục năm pháp ngăn ngại khi tâm sống nhiều với những gì thấy nghe người nếm xúc chạm nếu không tu tập sẽ thì sẽ dẫn đến năm hệ quả tất nhiên là một tham dục hay khao khát dính mắt với ta những gì khả ý hai sân độc hay sự bực bội bất mãn với những gì nghịch ý ba hương thủy hay sự biến nhát thụ đồng bốn trạo hối hay sự dao động tiếc nuối năm nghi hoặc hay sự phân vân trù trừ đốt trị pháp ngăn ngại năm chi thiền Năm pháp ngăn ngại là bản chất cố hữu của tâm thiếu tu tập của cuộc sống trong cảnh dục. Đối ngược với năm cảnh, đối ngược với năm pháp ngăn ngại là năm chi thiền. Một, tầm khang hướng tâm như ý muốn đối với cảnh. Tầm đối trị với hung thủy. Hai, tứ là khả năng thắng khích gắn bó với cảnh. Tứ đối trị nghi hoặc Bà hỷ là sự hân hoan đối với cảnh, hỷ đối trị sân độc. 4. Lạc là sự ngồi nhừng đối với cảnh, lạc đối với đối trị trạo hối. 5. Định là sự an trụ đối với cảnh, định đối trị tham dục. Nên lưu ý là sự tu tập càng thuần phục, tầng thiền càng cao thì chi tiền càng giảm. Ví dụ người học ngoại ngữ thời gian đầu học nói thì vận dụng nhiều cách đặt câu, cách dùng chữ, nhưng càng thông thạo thì càng bớt dùng tới những cách đó. Tính cách thức hợp của năm tâm và tứ thường đi chung trong nhiều cụm từ chỉ cho tâm đối với cảnh nên hiểu giống như động từ dán dính thực tế dán thí dụ cho tầm là một chuyện mà dính thí dụ cho tứ là chuyện khác bằng là hướng tâm với cảnh tâm bình thường cũng có vấn đề là nếu muốn hướng tâm vào hơi thở chẳng hạn thì có thể làm như ý hay không là chuyện khác. Tứ là sự gắn bó, kháng khích với cảnh, mang tánh quyết đoán nên đoạn trừ nghi hoặc. Hỷ và lạc là hai chi thiền cần phân biệt rõ. Trước hết ở đây hỷ không phải là thọ hỷ, thọ ẩn là một thuộc tánh hỷ, hành ẩn Có thể thí dụ cho hỷ như ra radar thụ động cảm biết nhận tín hiệu còn thuộc tính hỷ như radar chủ động phát sóng dò vật thể định hai nhất hành có mặt trong tất cả tâm nhưng định ở đây là khả năng an trụ hai tập chú liên tục trên một cảnh trong lúc bản chất của tham dục là vọng móng thì định là sự an lạc bền bỉ tại sao gọi là sắc giới sở dĩ gọi là tâm sắc giới vì những tâm thiền này bắt đầu sự tu tập y cứ trên ấn tượng đối với vật chất ngược lại tâm vô sắc giới cũng ý niệm trừu tượng hai giác quan được sử dụng bước đầu là thị giác như sử dụng casina màu sắc và xúc giác như hơi thở. Khi tâm định thuần phục thì chỉ còn lại ấn tượng. Nếu hiểu là đã là ấn tượng thì không còn là cảnh sắc hay cảnh xúc mà là quan tướng, hiện tượng tế nhị của vật chất. Trong quá trình tu tập, tâm thiền sắc giới hành giả đi qua những cầu nổi giữa vật thể mà tâm thể để rồi từ từ thể nhập hẳn vào tâm thể những cầu ấy bước đầu là các kasina vật thể để chú tâm rồi sau đó chỉ giữ lại ấn tượng tợ tướng rồi biến mãn quan tướng quá trình này liên quan tới hai thứ màu sắc màu gốc xanh vàng đỏ trắng và ánh sáng điển vốn là hiện tượng vật chất cực nhanh đi cực xa tương thích với khả năng biến mãn rộng lớn của tam muội đình tâm sắc giới không biết cảnh sắc sắc giới ở đây chỉ cho đề mục định liên quan với vật chất đối ngược với vô sắc giới là đề mục hoàn toàn trừu tượng tâm sắc giới tuy thành tựu do sự tu tập bước đầu có liên hệ tới sắc nhưng khi tâm sắc giới chỉ biết cảnh cảnh pháp thắng pháp tạng trình bày năm thiền trong lúc kinh tạng trình bày bốn thiền sự khác biệt là kinh tạng trình bày nhị thiền là tầng thiền không tầm không tứ còn thẳng pháp tạng thì nói đến tầng thiền không tầm có tứ kỳ thật không có gì khác nhau kinh tạng cũng nói đến vô tầm hữu tứ như trong kinh khúng tụng trường bộ chẳng hạn rất tiếc là một số học giả không nghiên cứu thắng pháp kết luận rõ đó là phi thâm má thắt ngũ thiền một cách nhận định rất thiếu cơ sở tạng sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định nhị thiền hỷ lạc định à, dạ con xin sám hối con thiếu rồi con đọc lại sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định nhị thiền tứ hỷ lạc định nhị thiền hỷ lạc định tam thiền hỷ lạc định tam thiền lạc định tứ thiền lạc định tứ thiền xả định ngũ thiền xả định như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư cùng và dạ con kính tri ân sư Hàng thiện tình mãi mê trần cảnh na nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang à, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư phật gợi khen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 Nam Mô Bụt Tha giá Dạ nãy giờ con thấy Hòa Thượng Giác Đẳng đường nét không ổn định Dạ bây giờ Ngài đã có ổn định chưa Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dân mít đến Ngài Nam Mô Bụt Tha giá Dạ con kính dân mít đến Ngài ạ Nam Mô Bụt Tha giờ dạ. à, Cái đây là chữ Đức Chào tất cả quý Phật tử Thưa vị hôm nay chúng ta học về, về à, tâm thiện sắc giới à, trước khi mà nói tâm thiện sắc giới đó thì à, chúng ta nên có cái nhìn tổng quan về sắc giới à, ở đây thì chúng tôi ờ, thưa quý vị là giáo trình này được soạn y cứ vào quyển Abhidhammatha Sangha còn cái bản cổ văn á, thì có một cách viết uh, viết theo cổ văn mà cổ văn của Ấn Độ cổ đó thành ra uh, có nhiều điểm mà không có um, không có thích hợp cho thời buổi ngày hôm nay thí dụ như là khi bước vào tâm sắc giới đó, thì khởi đầu là đến số 1 đó là tâm sơ thiền cùng với tâm tứ hỷ lạc nhất hành rồi tâm nhị thiền giống như cho bản dịch chúng tôi vậy đó rồi tâm nhị thiền số 2 thứ ba là tâm tam thiền tứ điện và sau đó mới nói là những tâm này đó đó là tâm thiền à, à, tâm thiền sắc giới sở dĩ chúng tôi nói như vậy là bởi vì à, lẽ ra à. khi mà à, đi vào những tâm này thì phải có một cái à, sự mở đầu nói về tâm sắc giới trước khi có sự phân loại ba thứ tâm là tâm thiện tâm quả và tâm duy tác sinh giới nhưng uh, khi chúng ta dịch thì chúng ta cũng tôn trọng và cũng y cứ trên giáo trình đó thì thứ vì uh, chúng tôi phải đi qua hai cái uh, bài kể như là quý phật tử Ờ, thấy trong cái bài học nếu quý vị học phần đầu đó hai bài kệ đó đó là bài kệ số 16 và 17 bảy số mười sáu và 17 đều đánh rồi rồi hai bài kệ đó thì chỉ là tóm tắt cái phần tâm uh, dục giới yeah, dạ, tâm dục giới tình thảo và tâm dục giới uh, trên thì như chúng ta biết là tâm dục biết tình thảo có tất cả là tám tâm thiện tóm tâm quả và tám tâm di lắc diệu biết tình thảo tổng cộng là 24 tâm được y cứ trên ba cái phương diện là thọ hỷ uh, tức là cảm thọ thọ hỷ thọ xã hay là trí tuệ là học trí hay ly trí có tác động là vô trợ hay hữu trợ và sau khi tóm lược uh, ờ, 24 tập dụng biết hình hảo rồi thì trong bản văn cũng tóm lược uh, 54 tâm uh, dục giới dạ, 54 tâm dục giới ờ, quý Phật tử nếu đọc thì thấy rằng trong 54 tâm dục giới đó gồm có 23 tâm quả dạ 23 tâm quả uh, tức là 15 uh, tâm quả vô nhân và 8 tâm quả hữu nhân 20 tâm thiện và tâm bất thiện thì 20 tâm thiện bất thiện đó thì có 8 tâm thiện và 12 tâm bất thiện 11 tâm duy tác ấy, thì gồm có 3 tâm duy tác vô nhân và 8 tâm duy tác hữu nhân ở tổng cộng uh, 23 tâm quả 20 tâm thiện tâm bất thiện 11 tâm duy tác như vậy là 54 tâm dùng về tình hảo thì cái phần này đó là phần trước khi phải diệt sát nguyên văn thành ra không có bỏ bài kệ đâu hết tất cả bài kệ đều bỏ nhưng quý phật tử chỉ nhớ là tâm dục giới tình hảo có 24 năm và nếu nói tất cả tâm dục giới thì có 54 tâm nhớ như vậy là được và bây giờ thưa quý vị à, chúng tôi bước qua phần tâm sắc giới <clears throat> trong phần tâm sắc giới này thì uh, đúng là trong bài học ngày hôm nay nói về tâm thiện sắc giới và trong phần tâm thiền sát giới này chúng ta học kỹ thì tới phần sau là tâm quả cũng như tâm duy tác thì dễ dàng không cần phải học nhiều <clears throat> để hiểu tâm sắc giới thì chúng ta nên có một sự phân biệt là cái tâm thái của chúng ta như là chúng tôi và quý vị đang nói chuyện với nhau đang sống ở địch cõi người đó cái tâm của chúng ta khi chưa đắc thiện thì tâm hoàn toàn là tâm dục giới như là 54 tâm dục giới mà chúng ta vừa học cái đặc biệt của tâm dục giới này đó là những thứ tâm đi qua các cái đi qua ngũ môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Lấy ví dụ bây giờ à, chúng ta nghe pháp nghe pháp ở trong đó có liên quan đến âm thanh liên quan đến ý nghĩa của Phật pháp nhưng mà để hiểu ý nghĩa thì chúng ta hiểu qua âm thanh và quý Phật tử pháp, pháp tâm uh, phát tâm uh, ờ, bác ờ, cái đức khởi đức tin với đức Phật nhưng phát khởi đức tin qua cái tượng Phật tượng Phật đó là hình ảnh hay thỉnh thoảng có những người nuôi dưỡng thiện tâm của mình qua các cái ờ, mùi nhang mùi hương trầm ờ, thậm chí có những người ờ, khi mà ăn một thức ăn gì đó dạ, qua thức ăn đó họ cảm nhận cả cái nền văn hóa thì cái đó nó cũng mang tính trừu tượng nói chung là <clears throat> trong cái trong cái cái cảnh giới mà chúng ta gọi là dục giới đó thì thường các tâm nó đi qua nhãn môn nhĩ môn tỷ môn thiện môn thân môn và nó có liên hệ đến sắc thinh khí vị xúc cái sắc thinh khí vị xúc nó có đặc biệt là nó thuộc về ngoại giới và tương đối là nó thốt so với cái gì thuộc về ý nghĩ ờ, chúng tôi lấy một cái ví dụ là nếu chúng ta biết về Phật chỉ qua hình tượng Phật thôi thì cái đó cũng không phải là sai nhưng mà một lúc nào đó mà mình không có hình tượng Phật thì làm sao để chúng ta nhớ về Đức Phật thì chúng ta phải nhớ bằng cách khác chứ chúng ta không thể nào chỉ có tượng Phật mới nhớ về tượng Phật chúng tôi nhớ ờ, ở bên một vài quốc gia người ta treo cả tượng Phật ở trên xe người ta treo tượng Phật đeo trên cổ và có đeo một tượng và đeo nhiều tượng thì khi mà người ta làm như vậy đó nó tạo cho người khác có ấn tượng là người đó uh, nhớ biết nhiều về Đức Phật thì cái đó nó cũng không phải là vô lý tại vì nếu người không nhớ nghĩ nhiều về Đức Phật thì ở trong nhà, ở trên xe, trên cổ đâu có trong tượng Phật nhưng mà nó cũng chắc cho chúng ta biết một điều là những người đó đó họ có một cái sự lệ thuộc đó là lệ thuộc vào hình tượng một khi không có hình tượng nữa thì họ cảm thấy trống vắng và họ khó liên tưởng đến Đức Phật yeah. Dạ. thì đời sống của chúng ta trong cõi dục giới thưa quý vị hầu hết đó, là cái nhận thức sự cảm thọ và tư duy của chúng ta nó thường đi với sắc tướng với âm thanh uh, đi với mùi hương đi với uh, vị giác tức là đi với cánh vị và đi với sự xúc chạm vì vậy ngày xưa bên phật giáo truyền trong kinh trung cang chuyện án nó còn công của là ờ, dĩ sắc tướng cầu ngã dĩ âm thanh cầu ngã những nhân hành tà đạo bất năng đến như lai tức là lấy sắc mà cầu cầu như lai cầu phật lấy âm thanh tướng cầu uh, Đức Phật với âm thanh của Đức Phật thì uh, cái người đó là hành tà đạo không có thấy được Đức Phật câu nói đó là câu nói rất là mạnh mặc dù ừ. ở trên thực tế thì Phật giáo và đặc biệt là Phật giáo đại thừa hay Phật giáo Phật tông sử dụng rất nhiều sắc tướng và âm thanh giống như hình tượng Phật hay là tiếng tụng kinh tiếng uh, tán tụng vân vân thì ở đây vấn đề nó nằm ở chỗ nào khi mà chúng ta sống ở cõi dục giới chúng ta sống ở dục giới đó thì một là những cái gì mà gọi là cái chất liệu cho cuộc sống của chúng ta thì nó liên quan đến sắc thinh khí vị xúc và những thứ này nó phải có cái nguồn cung ứng chứ nếu nó không có nguồn cung ứng thì uh, nó không có được dạ yeah, nó không có được mà nó thuộc về ngoại cảnh Ờ, lấy ví dụ là quý vị rất là thích uống trà hay uống cà phê trà, dạ, trà cà phê có cả hương và vị bây giờ chúng ta không có trà và cà phê nữa thì ờ, chúng ta cảm thấy trống vắng thấy thiếu cái gì đó và trà cà phê nó đến từ nguồn cung ứng ở bên ngoài cà phê nó cung ứng theo cái thị trường cà phê trà cũng vậy và do vậy uh, nếu chúng ta đi theo mà đi đâu mà chúng ta không chuẩn bị theo kỹ thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ rất thiếu nó tại vì uh, chúng ta lệ thuộc vào nó giờ nó phải có cái nguồn cung ứng không có nguồn cung ứng đó mình thấy đúng là một cái sự trống vắng đúng là sự thiếu thốn nên chi uh, cuộc sống ở khu dục giới đó cảnh á nó là một nguồn cung ứng rồi mà ngũ quan đó là bắt tay mũi rưỡi thân của chúng ta đó nó phải hoạt động rất là nhiều à, quý vị nhìn vào computer rất có mỏi à, tay thì người ta nói chướng tay chứ không ai nói mỏi tay hết nhưng mà thật ra ngũ quan của chúng ta nó có suy tàn theo thời gian ở chùa chúng tôi có nhiều phật tử lớn tuổi và khi ở gần các vị đó thường nhắc cho chúng tôi một hình ảnh là cách đây hai ba chục năm thì có rất nhiều có rất nhiều uh, có rất nhiều những cái uh, trường hợp mà chúng tôi được biết là những phật tử này rất là nhậm lẽ sắc bén bây giờ khi mà lớn tuổi rồi vị thì những phật tử này uh, tay bị lãng tay bị lãng nhiều lắm tức là cái tay không còn nghe rõ như ngày xưa nữa thì điều đó nó, nó nhắc cho chúng ta thấy một điểm là khi mà mình sống với năm cảnh là sắc thinh chỉ vị xúc không phải cảnh ở bên ngoài không phải chỉ có cái cảnh đó, là vấn đề mà ngay cả ngay cả uh, điều mà chúng ta gọi là các căn á dạ căn như mắt tai mũi lưỡi thân á, nó cũng nó cũng bị nó cũng bị ảnh dạ, khi mình già rồi mắt mờ tai điếc ờ, cái mũi nó không có nhạy bén nữa thậm chí cái lười của mình có khi ăn nó ngọt mặn nó không đều được thì quý vị thấy được các căn cũng có ảnh hưởng không phải chỉ cảnh mà ảnh hưởng đến căn được nói một cách khác thì ở một cái mức độ nào đó thì cái thân tâm và cảnh mà chúng ta sống ở vùng giới như một cái chiếc xe rất là uống căng rất là hao nhất và chiếc xe này đòi hỏi sự bấm trì thường xuyên người chúng ta sống không thấy chuyện này đâu nhưng mà nếu chúng ta phải lắng trong nhìn kỹ thì thấy trong cuộc sống này nội cái chuyện mà đói cần ăn khác cần uống cái nhu cầu cần tiểu tiền đại tiện không thì quý vị thấy cái thân của mình nó nó cũng không có được nhẹ nhàng thân của mình cũng có và nó cũng có nhiều vấn đề bây giờ nói tới cảnh nói đến căn thì chúng ta nói đến một cái phương diện khác rồi. đó tâm tâm ở có dục giới tâm dục giới đó thì chúng ta thấy cái tâm dục giới đó là cái tâm mà nó buông cái này chụp cái kia tại cái bản chất của cảnh đó, là lao sao bản chất của cảnh là đa dạng bản chất của bản chất của cảnh là là dao động nếu cái cảnh mà đa dạng cảnh mà dao động thì cái tâm sống với cảnh đó thì tâm nó cũng giống như vậy thôi không có thể nào mà cái cảnh dao động của cái tâm nó ổn định được hết không có cảnh nào mà nó uh, nó bị uh, nó nó thay đổi uh, mà cái tâm nó định một chỗ hết và đây là vấn đề của nội tâm yeah. Dạ, nội, nội tâm chúng ta sống trong cảnh dục giới trong cái dục giới đó là có năm cái hệ lụy của tâm dục giới hai cái hệ lụy đầu tiên đó, đó là sân nói cách khác là thích rất thích và ghét thì rất rất ghét yeah. Dạ. đó là cái bản chất của tâm dục giới ờ, mình thấy cái người đời sống mà càng tinh tế thí dụ như uh, càng thích đồ ngon thì càng ghét với cái đồ không có càng ở sạch thì càng bực mình với cái không sạch uh, ờ, càng uh, tư chủ cách điểm càng ghét cách kia dạ thành ra cái bản chất của của người sống trong lãnh dục giới đó là luôn luôn là bị uh, bị dằn là, là luôn luôn bị lôi kéo bởi cái cái ưa và cái ghét bởi cái thương và cái không thương bởi cái thích và cái không thích à, chúng ta gọi là à, tham dục và sân độc à, tham dục sự căn bản là thương và ghét dĩ nhiên là trong đời sống hàng ngày chúng ta nghĩ rằng thương và ghét nó là nó lên cái hạnh phúc mà nó cũng có thể là đau khổ nhưng mà nếu không không có thích thì lấy đâu hạnh phúc nhưng mà kỳ thật thì cái thương ghét cái thích và cái không thích ờ, cái bám víu và cái chống đối đó nó chỉ là cái phản cảm nó chỉ là cái phản ứng của uh, phản ứng tâm lý của tâm đối với cảnh thì hai cái hiện tượng tham dục và sân độc đó, là hai cái hệ hệ lụy đầu tiên mà chúng ta sống trong cảnh dục giới chúng còn chúng ta nên nhắc đến một điều Ờ, điều này lát nữa mình học mình sẽ nói tới đó là về cái thọ hỷ và hỷ thuộc tính cái thọ hỷ mà hỷ thuộc tính chúng tôi có cái thí dụ như là trong radar họ nói radar chủ động và radar uh, ờ, thụ động cái radar thụ động đó là cái radar mà nó nhận cái sóng và dạ, yeah, nó nhận những cái sóng từ cái vật thể bay tới và dạ, một cái vật thể uh, vật thể đó ví dụ như là bây giờ uh, một cái hỏa tiễn hành trình khi nó đi nó, nó phát ra radar để nó dò tìm thì cái radar thụ động nó nhận đó còn cái, cái radar chủ động á là nó không nó nhận mà nó lại phát đi cái tín hiệu để dò tìm ví dụ như những vệ tinh có radar chủ động ở trên uh, một cái biển nó có thể bắn nó có thể phát ra những tín hiệu ờ, những cái sóng tín hiệu xuống để nó dò những cái quặng mỏ ở dưới trái đất thì cái gọi là radar chủ động thì thọ hỷ và hỷ đó nó là hai cái hai cái uh, trạng thái một là thụ động thọ hỷ là là vui một cách thụ động và hỷ đó mà thuộc tánh hỷ đó, là vui một cách chủ động à, vui một cách chủ động là vui của cảm thọ nó giống như là mình bị ai thọc lét là mình cười ai ca vào bằng chân thì mình cười cái đó là mình cười một cách chủ động mình vui phết nhưng mà chúng ta có khả năng suy niệm suy diễn về một chuyện vui và kể chuyện vui cho người khác và khi kể chuyện vui cho người khác thì mình cũng vui cả vui cái đó là vui có tính cách là là là chủ động chúng ta tạm thí dụ như vậy thôi nó khoảng là như vậy thì thưa quý vị cái vui mà chúng ta trong cõi dục giới đó, nó là cái vui phần lớn là vui của cảm thọ thành ra nó thụ động người ta khen mình một tiếng mình vui à, mình đi đâu mà ăn được ngon thì mình vui à, cảnh đẹp mình vui à, cái vui đó là vui của do cái cảnh tốt nó làm cho mình vui và trong chi thiền thì cái cái gọi là hỷ của chi thiền cái pháp hỷ chi thiền đó, thì pháp hỷ đó là pháp hỷ chủ động là pháp hỷ đó nó sanh khởi là do nhập thiền chứ không phải là do ai làm cho mình vui yeah. Dạ. vì vậy ở trong cái ở trong cái tâm ờ, tâm dục giới của chúng ta ờ, mà chúng ta sống mà thường rồi nó có trạng thái thích không thích đồng thời nó cũng có một vài cái hệ lụy khác mà uh, chúng ta không nghĩ ra ờ, đó là do cái thân hồi nãy chúng tôi nói chúng, quý vị là cái thân tâm của chúng ta đó nó giống như là một cái xe mà xe xe không được tốt lắm, À, nó hay bị hư phải bảo trì à, phải nghỉ ngơi chạy qua lâu ngày nóng máy à, cái, cái cái máy chạy lâu quá phải tắt phải ngừng lại thì cái thân của chúng ta đó thân tâm của chúng ta nó hoạt động trong không bút giờ thì tự nhiên nó phải nghỉ ngơi và dạ, nó phải không nghỉ ngơi và khi mà nó nghỉ ngơi đó thì nó có hai cái phó sản, hai cái hiện tượng gọi là phó sản của nó đó là hung trầm và thủy miên một cái đó là quỷ quải một cái là, là buồn ngủ và buồn ngủ và quỷ quải cái buồn ngủ và quỷ quải này nó cũng là cái hệ lụy tự nhiên về trạng thái tâm dục giới bên cạnh cái thích và không thích yeah. Dạ. cái cái cái quỷ quải này uh, quý vị nào mà có xài máy móc á thì quý vị biết rằng có những thứ máy đó, tương đối nó rất là bền ví dụ như uh, hiện tại ở chùa pháp luân không có điện chúng tôi chạy cái máy phát điện này và cái máy phát điện thì chúng chương để ý nó chạy tương đối tốt rồi. nó chạy từ ngày này qua ngày kia thỉnh thoảng đường đắt thế giới chút như vậy là tốt mà chúng tôi nhớ nhiều cái mãi chạy năm ba tiếng đồng hồ nó phải nghỉ rồi thì con người chúng ta cũng vậy yeah. Dạ. con người chúng ta cái hôn cầm và thủy miên đó nó do vào cái thể lực của mỗi người có người làm từ sáng tới chiều hôm sau nhưng mà có người mà nếu từ sáng tới chiều cần phải nghỉ trưa cần phải nghỉ hơi, không nghỉ trưa nghỉ ngơi thì nó mệt mỏi thì lúc bây giờ chúng ta hiểu rằng cái hung hung thần và chuyển biến nó là một cái bản chất tự nhiên của chúng sinh cõi dục vậy à, nó cần nghỉ ngơi và do nó cần nghỉ ngơi nó tạo nên thị trường tượng hung trầm tự nhiên tức là quỷ quải quỷ quải lười biếng ờ, quỷ quải giả dự giả dự đúng ra cái chữ hung trầm tự nhiên giả dự và tự nhiên là buồn ngủ và và cái hung trầm tự nhiên nó còn uh, đôi khi nó tác động một cái thứ khác để làm cho chúng ta lười yeah. Dạ mình cảm thấy mệt mỏi quỷ hoại không muốn làm gì và thứ gì thì ngoài dục sân hôn trầm thị miên thì còn có cái hiện tượng khác của uh, tâm dục giới thì chúng ta được biết được cái hệ lụy đó là, sự dao động hay là trạo cử và ngày của chương trình sự ngày của là cũng đẹp sự dao động này nó tương tự như là cái bản chất của bác hồ là nước và chúng ta ném cái vật chưa nào thì luôn luôn, cái nước nó nó lại bị sống lên à, sống lăn tăn nó gần sống lên bị nở miền quê mở gần mấy cái ao thì biết cái mặt nước thì giống vốn bằng phẳng thì có gì khác ném vào thì nó nó lại dao động thì cái bản chất của tâm dục giới do nó thiếu những cái tố chất mà lát nữa chúng tôi sẽ nói những tố chất đó là gì vì vậy tâm của chúng ta nó dễ bị uh, dao động trước những xáo trộn của đời sống chúng ta có nhiều thứ dao động lắm yeah. Dạ. cái gì mà nó luôn còn xảy ra hay là cái gì đó mà nó um, bất ngờ xảy đến à, trái ý nghịch lòng lo sợ kinh sợ tôi vẫn nói đều là tâm tâm sao động hết dạ. tâm rất dễ bị dao động và đây là cái bản chất mà chúng ta nên hiểu sau cùng thì thưa quý vị uh, một cái một cái hệ lụy khác của người giới đó là nghi hoặc yeah, dạ, nghi hoặc là sự lưỡng lự phân vân uh, uh, lưỡng lự phân vân ở đây á, là gì lưỡng lự phân vân ở đây thật là do chúng ta không có nắm rõ biết rõ cái gì nên làm mà do không biết rõ cái gì nên làm thì mình mình hay có cái trường hợp là mình đứng lự và trong mỗi dục giới thì uh, luôn luôn là chúng ta có hàng trăm chuyện hàng trăm chuyện ví dụ mình lái xe không biết đường tự nhiên không biết quẹo trái phải hay quẹo cái à, mình đi chợ mua món đó không biết món nào tốt hay món nào tốt tốt ngon hay không ngon thì lâu ngày nó làm cho chúng ta sanh ra một cái tâm thái thái mà người đời gọi là lưng khưng, lưng khưng tức là uh, trụ trừ yeah, dạ, trụ trừ uh, vân vân còn đó theo danh từ Phật học gọi là nghi hoặc thì năm trạng thái này thưa quý vị tham dục sân độc hôn thủy tạo cử và nghi hoặc đó nó tồn tại như một cái bản chất tự nhiên cố hữu của tâm dục giới và từ ái dục giới này mà muốn chuyển sang tâm sắc giới đó thì thưa quý vị chúng ta nên hiểu rõ cái mục chốt mục chốt đó là phải phát triển năm cái thiền chi dạ. năm cái năm cái thiền chi này đó là ờ, năm cái uh, năm cái chất liệu mà đối trị lại năm cái uh, năm cái uh, cái pháp ngăn ngại anh hồi nãy chúng tôi vừa đề cập dạ, năm trường cái thì nó với thiền chi đó là tâm tứ hỷ lạc và nhất hành nhất hành đôi khi là định điều này thì chúng tôi cũng đã nói nhiều lần hôm nay thì chỉ ờ, à, chỉ đọc lại một cái đại lược tâm là sự hướng tâm à, tứ là sự gắn bó và hỷ là sự hưng phấn lạc là sự hưởng thụ cảnh hay là hạnh phúc và nhất hành tức là một cái tâm có thể an trú trên cái đối tượng uh, với thời gian lâu dạ. chứ không phải bu, chụp rồi buông chụp buông liền là nó có thể an trú trên một đời đựng một cách bền bỉ an trú một cách bền bỉ ngắm cái chi thiền này đó à, chúng ta nên hiểu trong đời sống là cái khả năng hướng tâm gọi là tâm là do mình tinh luyện mình tập luyện cái gì đó mình nhanh chóng trước khi lấy một cái ví dụ là do là việc trong thao tác lâu á chúng tôi rất quen thao tác bất chợt mà à, chúng tôi đang đang ngủ mà quý vị gọi chúng tôi thức dậy quý vị thấy rằng đã vào trong giờ phao thoát rồi thì nếu quý vị ở gần quý vị sẽ chúng tôi vào phao thoát rất là nhanh những cái thao tác rất là nhanh thậm chí cần biết để nói chuyện cũng nhanh tại vì sao công việc cái chúng tôi quen làm rồi mình hướng tâm rất là rất là mau còn khi mà cái sự hướng tâm của mình đó, nó không có nhanh đó, thì chúng ta mất ít thời giờ để warm up hay làm cho nóng máy dạ, có nhiều khi có việc gì đó mà mình hướng tâm đến nó đó, thì ờ, nó phải cần có thời gian hay cần có cái động lực cần có sự nhắc nhở uh, vị nào mà không quen đi chùa đó uh, tự nhiên bảo nghĩ đến chùa thì các vị không không thấy, thấy còn gì để đi hết nhưng mà năm người bảy người rủ nhau ngồi nói chuyện này kia rủ qua rủ lại thôi tự nhiên muốn đi chùa dạ yeah, đi chùa uh, có những người làm thơ dạ yeah, họ rất là nhanh chóng để hướng tâm vào thế giới thơ dạ, yeah, nếu họ là một một thi hào dạ. một thi hầu họ rất nhanh để thể nhập vào cảnh giới thơ mà nếu họ không phải là thi hầu thì nhiều khi cái tâm trạng giống như ta nói là ờ, phúc thiên cầu mãi không về vương ờ, quân giấy trắng não nề mực đen là ờ, mình muốn thể nhập thế giới thơ nhưng mà cái dòng thơ nó cạn để nhập thế thơ mà không thể nhập được à, thật cái đó là cái khả năng hướng đông của chúng ta nó, nó chưa có được tinh luyện yeah. Dạ. cái khả năng quyết tâm tính luyện là hệ mình muốn nghĩ đến đó thì lập tức nghĩ đến đó nghĩ một cách rất nhanh rất rõ và rất trọn vẹn yeah. Dạ. chúng tôi uh, có vài lần nói chuyện với một vài vị thầy đó thì chúng tôi biết là uh, ngay cả quý thầy bên bắc tông và đi tụng kinh đó, có những thầy uh, vốn đã quen tụng quen tán tán tụng mỗi ngày Ờ, buổi sáng công phu buổi chiều tụng kinh tại tạm rồi đi làm đám này đó cần thì biết thầy tất tiếng lên là sướng uh, sướng lễ hay là tán uh, dương uh, tụng tụng là ngay lập tức còn có những người đó mà họ không quen đó thì không phải họ vô họ làm lễ liền tiền đâu họ cần có uh, chuẩn bị cái này cái kia rồi cần ít thời gian rồi mới là vào thì mới được như ca sĩ cũng vậy à, những nói chung là mình làm cái gì thưa vị lúc mình có thể đem tâm trở về đem tâm hướng về cái đó một cách nhanh và thể nhập vào đó một cách nhanh chóng thì cái chúng ta gọi là tâm sau cái sự hướng tâm đó đó là cái khả năng gắn bó kháng khích với cái đối tượng yeah. Dạ. hướng tâm là một lẽ nhưng cái khả năng mà gắn bó hồi nãy trong bài học chúng tôi có dùng cái chữ dán dính đấy dán là một lẽ mà dính đồng chuyện khác cái dáng giống như tầm và dính giống như tứ vậy đó dạ. thì quý vị chờ chút thì chút nếu mình có hướng tâm hướng tâm tới một đối tượng nhưng mà rồi hướng đến mà nó không có cái gì để chúng ta uh, kháng khích gắn bó đó thì ờ, tâm của chúng ta cũng dễ dàng phân viên đi người khác trong trường hợp này thì uh, chúng ta nên hiểu rằng theo trong uh, thanh định đạo đó thì tầm thứ tầm ví dụ như của ông nó tìm đến cái bông và tứ giống như nó bay chung quanh cái bông đó để mà nó nó quan sát cái bông dạ. nhưng mà chúng ta hiểu một cách khác hơn là ờ, chữ tứ ở đây có nghĩa là cái gì có thể ờ, kéo dài dạ kéo dài ngày xưa ngày hồ tông ngày có dịch chữ tầm là suy và tứ cái gì là sát sát là quan sát là suy sát dạ nhưng tầm tứ là cái chữ của ngài quyền tráng hay người quyền tráng dịch từ xưa yeah. Dạ, tầm như tầm câu yeah. Dạ, chữ tứ giống như là một cái trạng thái mà chúng ta yeah, ờ, sắc son chúng ta gắn bó khánh khích với đối tượng của là tứ hỷ là sự hưng phấn uh, hưng phấn ở đây nó không phải là cảm giác cảm giác hoan hỷ và thụ động như là thọ hỷ mà hỷ ở đây là sự hưng phấn thật sự và dạ, đối với cái đối tượng đó hưng phấn cái chủ động lạc á, đó là một cái sự hưởng thụ cảnh cái cái hỷ và lạc á, được ví dụ như là khi mình đang khát nước rồi mình nhìn thấy chai nước à, vừa ờ, trong vừa mát vừa tốt để uống nhìn thấy chai nước mình vui đó là đó là hỷ nhưng mà mình uống nước vào dạ, uống nước vào thì cái trạng thái mà đã khác được xem như là lạc và định thì chúng ta được hiểu là cái gì đó mà chúng ta có thể trụ lâu ở trên một cái thiền cảnh cái được gọi là định và trong trong chữ mà về chi thiền thiền chi thì dịch là ekakata ekakata là nhất hành nhất hành tức là ờ, tâm chỉ tập chú vào một điểm một đối tượng thì thứ quý vị ờ, vị nào đã hành thiền thì nhận ra một việc là chúng ta có cái khả năng tập trung trung nhưng mà tập trung không bền yeah, dạ, tập trung vào hơi thở không bền hay làm gì đó uh, mới có làm thì có tập trung nhưng mà lâu ngày thì nó không có bền yeah. Dạ. cái sự bền bỉ đó chỉ có một dạ yeah. lúc nào cũng làm chuyện đó nó như là một người uh, một người thợ lành nghề họ làm công việc gì là họ chỉ tập trung vào việc đó họ làm yeah. Dạ. thì họ sẽ thạo còn một người mà ờ, làm sơ sơ rồi bỏ qua làm việc khác à, nói sơ sơ rồi qua nói chuyện khác mà không có cái khả năng trụ lâu ở trên một điểm thì họ thiếu cái cái chất nhất hành, họ sẽ không có họ không không đạt đến cái yếu tố mà chúng ta gọi là định lực thực tình mà nói đó thì trong năm tiền chi đó thì cái định đó là cái cái cái quan trọng nhất cái còn lại sau cùng mà chúng ta phải có và cái khả năng tập trung và cái cái định này nó hoàn toàn ờ, nó khác biệt với định này hoàn toàn khác biệt với cái trạng thái phan viên cái trạng thái uh, phóng tâm cái trạng thái tâm không có ngừng nghỉ một chỗ của dục giới nó có cái gì khác biệt giữa cái đời sống của một người này và người kia trong đời sống này đó thì chúng ta phải nói rằng cái người mà họ có tập trung tập trung tốt thì cái tâm của họ họ nó vững hơn còn cái người không có khả năng tập trung tốt thì người nó lao trao lắm tâm cái tâm thái họ lao trao loạn lắm và con người mình thường thường mình hay chú trọng vào cái tài chú trọng cái trí nhưng mà chúng ta ít cũng nhớ được một điểm rằng chính cái khả năng tập trung đó, đó cũng đó là cái bản lãnh của con người và nó tạo cái nội lực của con người đó khả năng tập trung ờ, hồi trước tôi còn nhỏ ờ, trước tôi nhớ ờ, là lúc ở quê ngoại đó có, có quen với một cái ờ, người bạn chuyên làm người chăn trâu chờ dạ. mà ông ngoại chúng tôi có nói cái cái cái anh anh có một cái là khi mà ngồi xuống để nói chuyện sách vở nói chuyện gì có tính chiều sâu thì anh anh không có lý thú không hứng thú nghe nhưng mà cái chuyện mà lội ao lội sông rồi đi bắt con này con kia làm này cái trẻ rất là giỏi thì sau này lớn lên thì chúng tôi nghe chúng tôi hiểu rằng có những người tâm họ không quen là lắng động suy tư tập trung mà cái tâm họ nó chỉ quen là buông cái này chụp cái kia nó quen với đời sống như vậy thật ra một trong những cái điểm mà Ờ, chúng ta gọi là cái nội lực của tâm nội lực rất là quan trọng của tâm đó là gì đó, đó là đó là uh, là khả năng tập trung hay là định quý phật tử chặt chữ từ một chút xíu và bây giờ thì chúng ta trở lại với những gì mình vừa nói đó là khi mà nói về dục giới và sắc giới đó, thì chúng ta nên hiểu cái không gọn chuyển tiếp cái bản chất cố hữu của dục giới đó là cái tâm nó luôn bị chi phối bởi năm cái triền cái là cái thích và cái không thích gọi là tham dục hay và sân rồi những cái mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nó tạo cho chúng ta cái hiện tượng là quể hoại và buồn ngủ cái chúng ta gọi là hung trầm thủy miên và cái trạng thái tâm có khi chúng ta gọi là sáng tạo cũng được hay là giàu tưởng tượng cũng được hoặc là tâm phan viên cũng được cái tâm đó chúng ta gọi là à, tâm dao động hay tâm trào cử và sau cùng thì uh, có cái trạng thái gọi là dạ, như hoặc là sự lưỡng lự vân vân thì năm cái năm cái, trạng thái này đó nó sẽ được giảm thiểu và nó bị diệt trừ nếu chúng ta phát triển năm cái chi thiền là tâm thức hỷ lạc và định một vài thì uh, một vài cái phần trong bài học nó sẽ khiến cho chúng ta nhớ bài và nhớ một cách lợi lạc là quý phật tử à, nên để ý chúng tôi thường à, ở trong lớp học khuyên phật tử nên nhớ điều này nhưng mà nhiều khi các vị không có lưu ý lắm về cái trường hợp của năm truyền gái và uh, là cái thiền chi nó nó liên hệ với nhau như thế nào thí dụ như là chúng ta có cái một cái trạng thái là tham tham là luôn luôn ham muốn tìm kiếm đi tìm cái gì đó cho vừa lòng vừa thì cái này nó đối ngược lại với định định là một sự tập trung tập trung vào một điểm định hãy định cần mạnh đó thì tham nó lại bớt đi cái bản chất của tham là đi tìm cái này cái kia dạ. ví dụ như là sáng thức dậy trong một căn phòng cống chúng ta cảm thấy không có vui mình muốn đi tìm cái gì để ăn tìm cái gì đó để mà làm tìm người bạn nào để nói chuyện ờ, đi đâu đó cũng cái gì đó thì cái đó gọi là à, chúng ta gọi là chúng ta gọi là là tham tham là sục sạo đi tìm kiếm cái này cái kia thì cái đối trị của tham đó là là định định ví dụ như là mình ngồi tập trung vào hơi thở ban đầu thì mình rất là chán nhưng một khi mà mình đã có được tập trung vào hơi thở tập trung sâu tập trung mạnh rồi thì do sự tập trung đó chúng ta sẽ giảm thiểu giảm thiểu cái cái cơn tham hỷ là sự hưng phấn như chúng tôi nói hỷ giúp chúng ta giảm bớt cái sân dạ giảm bớt cái sân đây là bốn điểm thứ gì cái sân là sự bực bội thông thường khi khó chịu bực bội đó thì mình chỉ nghĩ đến là do do cái cảnh đó bên ngoài làm cho mình khó chịu à, do vợ do chồng làm cái gì đó mình không vừa lòng do những người cùng ở với chung với mình họ làm cái gì mình không thích do thế này thế kia nhưng mà cảnh đó bên ngoài làm cho chúng ta phiền ít nhưng mà thật ra trong một cái nhìn khác sở dĩ mà chúng ta sân đó là vì mình thiếu cái chất liệu của hỷ ở trong lòng mình một khi mà tâm mình có sự hân hoan thì những cái chuyện khác đó là chuyện nhỏ dạ đúng rồi cái gì là chuyện nhỏ một cái người mà có tu tu tập không phải là họ không gặp những chứng duyên nghịch cảnh cũng gặp những chuyện buồn phiền chứng duyên nghịch, nghịch cảnh nhưng mà đó là chuyện nhỏ dạ nếu họ có cái niềm vui lớn còn khi mình không có niềm vui lớn thì cái chuyện nhỏ chuyện bé sẽ to <laughs> đây là một cái sự phân biệt trong đời sống tu tập mà chúng ta nên hiểu khi nào mà hãy bực mình thì mình đừng nói rằng tại ông A tại bà B tại người này người kia chúng tôi khổ là làm cho tôi bực mình và chúng ta hiểu còn có một yếu tố nữa đó là chúng ta thiếu chất liệu của hỷ có hỷ hay có sự hân hoan hân hoan thí dụ như hân hoan là ờ, đọc sách hân hoan nghe pháp hân hoan làm phước hân hoan ngồi thiền có cái gì đó mà làm cho tâm tư chúng ta được hân hoan thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ bớt đi cái bực bội khác điều này cần phải hiểu như vậy là đôi khi đổ lỗi của mình đó mình quy trách quy trách là do người này chỉ làm mình khổ nó chỉ là một cách không có nhìn nhận cái thực tế là sẽ dĩ mình bực bội đó là do trong tâm mình nó không có đủ sự an lạc một khi tâm mình có sự an lạc rồi thì những cái khác nó nó không có còn là vấn đề quan trọng chúng tôi nhớ uh, có một lần um, um, chúng tôi đi với một số phật tử sang bên Âu Châu yeah, dạ, sang Âu Châu thì thứ vị uh, có một câu chuyện gì đã xảy ra mà uh, một phụ tử ở trong cái đoàn họ tắt một phụ tử khác nói sau hồi nãy chị mua cái đó nó mất tiền mua mà sao thầy chị không có giận mà thấy chị vui vui dạ yeah, chị vẫn vui thì ờ, cái cô đó cũng mới trả lời rằng thì ra cái chuyện hồi nãy nó cũng có mua thịt nhưng mà tôi mới dừng điện thoại đó. là con gái mới sinh đứa con trai dạ mới sinh con vào mọi việc bình an mừng quá thì ngay chúng tôi thấy chuyện đó thì chúng tôi mới nhớ chuyện đó là khi mình có cái niềm vui lớn rồi thì cái bực bội nhỏ nó không thành vấn đề dạ. cái cô đó cô đi mua đồ mà cô trả giá mà trả giá hơi cao thành ra à, hai ba người cũng buồn phiền là mình bị bị hớ như những người khác buồn thì cô không buồn tại vì cô mới nhận cái điện thoại là con của mình bị vừa sanh một đứa cháu ngoại vừa đi cháu ngoại rất là tháo kính mẹ tròn con vô bị bệnh thì ở đây sống hàng ngày mà một người à, buồn đựng phiền nhiều khi buồn giận phiền đó không phải là do đơn thuần là do cảnh đáng buồn đáng giận mà một phần nữa là do người đó thiếu đi cái tố chất của hạnh phúc chúng ta có những tố chất hạnh phúc khác thì những cái nhỏ đó nó không phải là vấn đề lớn nhưng mà nếu chúng ta không có tố chất hạnh phúc khác đó, thì mình có vấn đề từ cái hiện uh, nó sẽ giúp chúng ta diệt trừ cái cái gọi là sân thưa quý vị cái gọi là giả dưỡi và buồn ngủ á giả dưỡi buồn ngủ hôn trầm trị biên đó nó được uh, nó được đối trị bởi cái chi gọi là chi tâm dạ chi gọi chi tâm tâm á cái khả năng hướng tâm và nó có thể được ví dụ như một người đánh gác người đánh gác khi mà họ quét con mắt sang để quan sát khu vực nào một cái tinh tế đó thì họ không thể quan sát bằng cái tâm giả dự một cũ được yeah. Dạ. mà phải là một cái tâm uh, ờ, tỉnh báo dạ. Khi chúng ta phát triển cái chi tầm càng nhiều rồi thì ờ, cái hôn trầm thủy chúng ta sẽ giảm thiểu trong lúc cái chi tứ nó sẽ giúp chúng ta đoạn trừ được nghi hoặc à, cái nghi hoặc và cái chi gọi là đạt á, giúp chúng ta tiêu trừ được cái, cái gọi là trào hối năm cái thiền chi và năm pháp ngân ngại này đó có thể được hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau ở trong phương diện uh, cái chúng ta chút xíu chẳng quý vị không? Ở đây khi mà chúng ta nói về năm cái chi thị nó đối trị với năm cái thiền chi hướng đối trị với tâm pháp căn ngại đó thì chúng ta đang nói đến một cái khía cạnh rất là quan trọng ở trong Phật pháp là từ một cái người mà sống hoàn toàn trong cảnh dục giới có thể chuyển hóa sang tâm thiền sắc giới thì vì điểm này nó là một sự chuyển hóa thật sự và chúng ta hiểu sự chuyển hóa đó qua năm thiền chi và năm cái khó khăn ngại hãy thiền chi càng mạnh đó, thì um, những cái khó khăn ngại nó càng ít và cái năm thiền chi được thành thạo thuần thục rồi đó thì năm pháp kia đó nó không còn nữa yeah. Dạ. bởi vì giờ có nhiều người hỏi rằng làm sao để có thể biết được một người có cái khả năng có cái thiền chứng cao hay thấp thì thật ra đơn giản là mình cứ uh, có thể nhận biết qua cái qua cái sự tồn tại của năm cái năm pháp nhân ngài là tham dục sân độc hôn thủy uh, trạo trạo hối và nghi hoặc nếu năm pháp đó mà còn tồn tại ở người nào đó thì cái uh, cái tâm thiền này nó chưa có mạnh đâu dạ, chưa đủ mạnh dạ. Yeah. Ờ, dĩ nhiên là trong người đó không nhập thiền thì thì cũng thỉnh thoảng có cái tham của sân nhưng mà cái tham sân nó cũng yếu đi yếu đi rất nhiều đặc biệt là khi vị đó ngồi thiền thì vị đó không có rơi vào trong tình trạng là hôn trầm thủy miên giống như chúng ta thường ngồi đó <clears throat> bây giờ chúng ta nói với một phương diện khác về năm cái uh, tầng thiền thì một đặc điểm của các cái pháp thiền đó là tu càng cao thì cái thiền chi nó càng ít đi sơ thiền thì đủ năm thiền chi là tầm tứ hỷ lạc định nhưng mà lên dị thiền thì ở đây chúng ta nói là thắng pháp tạng chỉ còn có tứ hỷ lạc định tam thiền chỉ có hỷ lạc tứ thiền cực lạc và định và ngũ thiền chỉ có uh, ờ, xả và định chúng tôi xin lỗi quý phật tử nha à, chúng tôi có một chút chuyện giấy tờ cần phải giải quyết đó. nếu có chư tăng có vị nào ở trong lớp học đó, quý vị quan nghĩ mời nhờ chư tăng giúp dùm hai chục phút còn nếu không quý vị mở cái băng ghi âm nào cho chúng tôi hai chục phút chúng tôi trở lại tại vì sáng nay chúng tôi có chuyện giấy tờ cần phải giải quyết liền để dạ, chắc chắc có vị nào quan hệ giúp chúng tôi mở cái băng giảng nào chút xíu khoảng hai chục phút dạ yeah. chúng tôi phải phải phải trả lời ừ. cái cái vấn đề giấy tờ của chùa chút xíu đối rất là lớn rất là tí vì vậy quý vị thấy rằng riêng trong bài viết thì chúng ta sẽ có đề cập đến một số điểm mà uh, những người học tập Phật nói chung và những người học thắng pháp nói đều phải uh, lưu tâm chúng ta tự hỏi rằng học giáo pháp để cho chúng ta biết rằng có một trăm hai 121 tâm ở trong đó mỗi một chúng sinh thì xài được bao nhiêu tâm và mỗi một thứ tâm đó, thì có ở bao nhiêu chúng sinh ở đây là những con số nhưng mà lại là những con số rất là thú vị rất lợi lạc khi uh, chúng ta tìm thấy ở trong kinh bản hay là những uh, ờ, tôn phái khác của đạo Phật lấy ví dụ là quý Phật tử uh, có vị nào mà đọc kinh của Phật giáo Bắc truyền Phật giáo Bắc Tông thì kinh Du Lan Môn chúng ta nghe thường nghe câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên theo Phật giáo Bắc truyền thôi uh, đi vào trong địa ngục trên chữ mẹ là bà thánh đề và cũng theo kinh vua lăng bồn đó thì thấy mẹ khổ này bị kiện liên bi lụy uh, rơi nước mắt cầm lòng không đậu rơi nước mắt và lấy cơm cho mẹ ăn thì mẹ không ăn Dân dạ, kính anh lễ ờ, thầy lo tự quyền vừa thấy thượng tọa tự quyền vào lớp học kính cung thỉnh ngài có lời chia sẻ về bài học ngày hôm nay thì viết cho ngài hồi thượng nhất đẳng khoảng 25 phút và nếu tình thật thầy quyền của chúc máy kinh thỉnh ngài cầm mic để tiếp chia sẻ về nội dung bài học ngày hôm nay xin kính thỉnh tình thật thầy quyền Nam mô Bụt Thầy giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Khai giá của đại chúng nghe được không ạ? À? Dạ cảm ơn quý vị chúng con kính lễ đến đức phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến của thượng giác đẳng thượng tọa minh hạnh đệ đức từ tri đệ đức từ đức cùng chư tăng đang hiện diện xin chào quý vị tu nữ cùng chư phật tử và quý vị nghe rõ dạ, cảm ơn thì con sẽ điền khuyết cho hòa thượng một chút xíu rồi hòa thượng như nào hòa thượng vào hòa thượng báo để tiếp tục cái chương trình thì kính thưa toàn thể quý vị nói về cái tâm thiện sắc giới hay có thể chúng ta nói tâm thiền thiền sắc giới thì nó đúng hơn thì tâm này nói với đối với các vị chứng đắc thiền sơ nhị tam tứ thiền hay nó theo vi diệu pháp tức là sơ nhị tam tứ và ngũ thiền thì có thể nói rằng là tầm tứ hỷ lạc định đối với các cái cái tâm Ừ, tâm thiền thiện thì nó nó sẽ dính liền như chúng ta thấy cái tâm sơ thiền nó có tâm tứ hỷ lạc và nhất hành tức là định đó, nhất hành ekakata nhất hành đối với tâm đối với tâm nhị thiền á, thì với tứ nó bỏ tầm tứ nó ờ, bỏ tầm còn tứ hỷ rồi um, với tâm tam thiền thì cũng vậy hỷ lạc định tâm tứ thiền với lạc và nhất hành tôi còn cái định nhất hành thì nó chia sẻ chia sẻ từng từng phần từng phần như vậy có thể nói kính thưa quý vị một cái tâm thiền thiền á dầu cho là cái tâm này nó chưa phải là cái tâm để giải thoát nhưng điều phải cái tâm này nó rất là an vui tâm này nó rất là đặc biệt nó khác hơn những cái tâm tâm thiền dục giới người ấy chỉ hưởng hưởng được cái cảnh cảnh dục ở cõi dục của cõi dục giới này như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của thiện tâm đã làm và khởi sanh quả thiền của nó còn những cái thiện ta à, những cái tâm thiền thiền nó sanh ra cái quả thiền quả thiện của của sắc giới ngay cả quả thiện của vô sắc giới luôn thì đó là những cái những cái tâm mà được kết quả hay những cái tâm quả đó được kết quả do thiền chứng mà được kết quả do thiền chứng thì một cái trạng thái nó nó hưởng lạc cao cấp nó nhẹ nhàng hơn nó vi tế hơn hơn là cổ dục thí dụ như lạc của cổ người nó khác mà lạc của cổ thiên nó khác hơn tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của cõi người là phải có sự xúc chạm nhưng điều mà ở trên cái cõi chư thiên người ta chỉ chỉ nhìn cái là à, cái sự xúc chạm bằng nhãn bằng nhãn căn nhị căn vân vân tỷ căn vân vân còn ở kiếp nữa con người chúng ta phải bằng thân căn hay là mắt bằng mắt tay bằng tay thì những cái đó nó thô còn ở cái cõi sắc giới cái hưởng lạc thiền nó cao cấp nhưng đành rằng như vậy nó cao cấp là cao cấp nhưng cũng vẫn bị bị cái tham vẫn bị cái tham nó chi phối vẫn bị cái vô minh nó chi phối cho nên vì vậy ở trên cái tinh thần khi mà học hiểu Phật pháp á, thì các tâm các cái tâm thiền này các vị thánh á, khi mà chứng đắc á, chứng đắc đạo quả đó không có cần phải chứng đắc các tầng thiền các tầng thiền thiền sắc giới các vị đó cũng cũng an lạc bởi cái tâm của vị a la hán á, nó như là cái nó như khi mà chứng đắc xong á, cái trạng thái của nó như là cái cái, cái, à, cái giá trị của nó như như sơ thiền cũng đủ đã, đã đã mạnh mẽ rồi thì cái tinh thần mà đạt được một cái tâm thiền thiền hay tâm thiền sắc giới rupa vachara chit kusala chitta đó thì kính thưa quý vị chúng ta có thể nói rằng là chúng ta không thể thể nào mà dễ dàng mà chúng ta nói bằng một cách tức là mà chúng ta có thể nói bằng một bởi vì cái cái cái này khi mà đi vào thiền thì mới nói được chứ còn thí dụ như bây giờ đó ở tâm này chúng ta chỉ nói và định nghĩa hay là chúng ta hiểu trên một cái cái lý thôi chứ cái sự thì cái đó chúng ta phải phải, phải à, phải, tu chứng phải thành tựu nhưng tất cả chúng ta đã từng tu chứng đã từng thành tựu các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới rất rất nhiều lần ở trong cái cuộc luân hồi này bởi vì kính thưa quý vị làm cái gì làm cũng vậy chúng ta cũng không thoát khỏi cái hệ quả của cái gì của cái tham dục của cái tham dục mà tham dục ở đây tham dục ở cõi dục tham dục ở cõi sắc và tham dục ở cõi vô sắc rồi chính chính vì nó còn liên hệ chính vì nó còn nối liền mà nó dẫn dắt chúng ta đi biết bao đời này qua cái đời nọ Hãy mà nói nó năm chi thiền á thì nó có cái, cái pháp đối trị của năm chi thiền nếu như chúng ta nghe được nghe các vị đã giảng giải rồi đó khả năng hướng tâm thuộc về cái tầm để nó tìm cảnh thì cái pháp đối trị của nó đó là hôn thủy mà chúng ta tầm là nó đối trị cái hôn thủy tứ là khả năng nó kháng khích chúng ta tìm tìm cảnh và kháng khích dính mắc ở trong cảnh đó thì đối đối với nó là trừ nghi hoặc cũng hay đúng từng từng tự như vậy và hỷ thì nó đối trị chính là sân độc còn lạc á, thì nó đối với cái cảnh tức là hối tức là như cái tâm của chúng ta phóng dật tâm của chúng ta nó nó nó nó nó, nó dao động còn định á, thì nó đối trị với cái gì với cái tham dục để cho chúng ta đối trị với cái tham thì kính thưa quý vị cách cực thì hãy chúng ta tu chứng cái cảnh thiền càng càng cao cấp á, càng cao hơn nữa thì nó lội suy nó lội suy nó lội là lội đến khi mà chúng ta chứng đến tứ thiền dạ, thì à, à, còn xem như chúng ta đã đã thành tựu được cái cái cái cái, cái tâm thiền thiền sắc giới một cách cao cả mà nói theo vì pháp chúng của chúng ta chứng ngũ thiền thì hôm nay nói về cái ngũ à, nói về cái tâm thiền thiền cái tâm thiền thiền thì chúng ta nhớ rằng cái tâm thiền thiện này đó là những cái tâm của các vị đã chứng đắc thiền định hay là tâm chuẩn bị để chúng ta chứng đắc các tầng thiền định của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền. Và muốn đắc được, muốn chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta phải là con những con người nó phải có một cái nó có, có cái cái căn rồi thứ nhất là chúng ta đủ chi phần chúng ta phải là người tam nhân và chúng ta phải phải có một cái cái cái cái, cái một cái cái sự tu tập nó mang tính tức là là rút ráo và phải nó cần mật khi đó đó bạn nhất là tu về cái, thiền chỉ từ trên 40 cái đề mục như là đất nước lửa gió đề mục hư không xanh vàng đỏ trắng vân vân thì hay là niệm Phật niệm pháp niệm tín niệm thiên niệm giới đó chính là à, cái cái cái cái cái cái thất tỳ niệm đó dạ thì đó nó thuộc về cái thiền chỉ hay hoặc 32 thị trượt dạ yeah thì ở đây kính thưa quý vị khi mà chúng ta tu tập các cái cái cái, cái 40 một trong 40 40 cái đề mục của để để chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền thì ở đó tâm của chúng ta nó định mà khi tâm định như vậy nội chỉ chỉ một con người đó mà quý vị biết là khi mà người ta tu chứng cái định của người ta khi người ta tu thiền người ta tu thiền chỉ đó đến khi một cái định thôi người ta đạt được một cái tâm mà nó nó khinh an thân khinh an thì nó tưới mát nó nó nó nó nó, nó trạng thái cứ như là là nó nó nó nó, nó rất là phiêu bồng một cái trạng thái tức là nó nó cái tâm này nó hưởng lạc cực lạc tuy nó chưa chứng chưa chứng định chưa chứng thiền nữa, nhưng tâm lúc đó một trạng thái khinh an mà từ xưa giờ nó tắm mát mà chúng ta chưa bao giờ nhận được bởi vì những người đó đó khi mà họ họ, họ nếm trải được những cái điều đó đó nó vượt hơn cái dục của của dục giới bình thường thì lúc đó đó họ mới ái mà khi mà ái mà dính mắt vô trong đó thì lúc đó nó hoại thiệt lúc nó cái định nó, nó mất ngay nó giảm liền bởi vì tham dục xuất hiện tham dục xuất hiện khi cái tham khởi lên thì lúc đó đó cái định đó, nó, nó, nó nó giảm thì khi cái định nó giảm á, thì thời vị ấy khủng hoảng mà khủng hoảng mới đi tìm càng đi tìm càng hướng tâm tới cảnh càng coi như là tầm tứ nó nhiều nữa bắt đầu tầm tứ đến cái, cái đến cái cảm giác đến cảm thọ mà mình đã xúc qua nó cảm đến đến cái, cái à, cái tưởng tri nó cứ nhớ hoài mà nó cứ cứ đi tầm nó cứ đi tìm mà đi tầm đi tìm đi tìm mãi như vậy mà bị tham ái nó cứ chi phối nó ức vọng và thế là chúng ta thấy người ta sống không có bình thường sống không có phổ cập bình thường ở, ở cuộc đời cho nên người ta à, người ta bởi vì người ta chưa tìm được chưa có giải quyết được một cái câu thúc ở trong lòng cho nên người ta có những cái tâm tư có những cái cái sự suy nghĩ có những lời nói có những cái cách nhìn có những cái cách nói có những cái cách mà à, suy tư hay là không ăn không uống hay hoặc là không sinh hoạt nó nó bình thường như người khác mà chúng ta là người cổ trên tu thời gian xong cái họ cũng niêm mật họ cũng quá đó và nhưng điều mà nếu như họ cứ đắm chìm họ cứ đam mê vô đó rồi thì thì không cứu được nữa cái đó nó thuộc về nó còn hơn là dạng thần kinh phân liệt nữa không phải là dạng thần kinh mà nó không phải là của người bình thường rồi không có làm đụng gì được hết bởi vì họ cái tâm tư họ luôn suy tư cái tâm tư họ luôn suy nghĩ như vậy và khi cái tâm luôn luôn suy nghĩ nghĩ để tầm tìm ra à, cái cái pháp mà họ cho rằng mình đã đạt được và cứ càng đi tìm như vậy thì nó càng đối mà càng đối như vậy thì họ không có biết buông bỏ và thế họ muốn buông bỏ thế thế là họ sống thì họ so sánh với mọi người khác thì họ giống ai hết cũng ai giống họ và thế là à, chúng ta thấy cứ tưng tửng và rồi thì đến một lúc á cái tâm của họ nó nó nó nó nó bị ngự trị nhiều quá của của của của, của cái nghi hoặc của của cái phóng dật của cái tầm tứ mà đi tìm kiếm đó và thế là họ ngay cả đến cái điên loạn luôn lập chuyện hết sức là nhẹ hết sức là bình thường cho nên tu tập về các cái thiền cái tâm thiền thiện sắc giới và chúng ta tu chứng và khi chúng ta thành tựu chứng đắc các tầng thiện thì chúng ta mới mới hưởng được cái tâm thiện cái tâm thiền thiện sắc giới được bởi vì khi chúng ta chứng đắc thiền thì chúng ta sang chúng ta sanh về các cõi giới của của sơ cõi sơ thiền thiền tam thiền tứ thiền hay là không có biên thức vô biên vô số phi tưởng phi tưởng xứ đó chúng ta đó là chúng ta để chúng ta à, sanh về các cõi vô sắc các cõi vô sắc đó thì các cõi vô sắc đó thì chúng ta không nói như đây chúng ta đang nói về cái cõi của tâm thiền thiện dạ cho nên vì vậy cái tâm thiền thiện này nó là một cái tâm mà chúng ta tu tập và chúng ta cần phải có một cái cần phải có một cái cái cái cái cái cái, à, cái vững vàng tức là chúng ta phải có được cái sự đối kháng của cái gì của các chi thiền như chúng tôi vừa trình bày cái sơ nhị tam tứ thiền nó bỏ cái gì khi mà được ở mà tầm tứ Hy Lạp định đó, thì nó à, thì à, chưa ở mà cái cái cái cái cái cái, cái, cái pháp đối đối nghịch với nó là chúng ta nhớ vậy đó đối nghịch với hôn thủy nghi hoặc là đối nghịch với sân độc và đối trạo cử và nó đối với với với, với, với, với tham dục định đó, đối đối trừ với tham dục yeah. Dạ. thì nếu mà năm chi thiền này nó đoạn đoạn trừ được năm cái pháp cái kia thì ngay kia đó đó chúng ta nói gọi là cái cái cái pháp cái tương nó ngăn che chúng ta chút xíu như điều mà cái đó gọi là đối trị được cái cái đó trong thời gian trong thời gian tức là cái gì khi chúng ta chứng đắc thiền thì như như mà trong kinh văn ví dụ như đá đè cỏ lúc đó những ác bất thiện nó không có mặt nhưng nó vốn có cái, cái nó giống nó rồi nó có đã có cái giống rồi mà khi mà đá nó lăn qua đá đè cỏ mà khi đá lăn qua thì cỏ vẫn tiếp tục mọc lên bởi vì ở dưới tảng đá đó mặt đất đó tất cả là những hạt giống của hạt giống của của tham độc của sân độc và của si của si độc nó nằm ở dưới đó rồi mà khi mà chứng đắc thiền thì xem như cái đá nó đè lên cỏ ở chỉ là cái đá nó đè lên đất thì cỏ nó không mọc được trong thời gian đó thì nói rằng trong thời gian đó thì có thể nói rằng là kính thưa quý vị tâm của chúng ta cũng hạnh phúc nhiều lắm cái đó mà cái này chúng ta phải nhớ như vậy tâm mình cũng thật sự là hạnh phúc chứ tâm mình không phải là là là là là mà chúng ta bị một cái cái cái cái cái cái cái cái à, cái à, tâm mình nó nó, nó nó nó không có có có có được an lạc đâu mà phải nói rằng rất là an lạc an lạc trong thiền định bởi vậy chúng ta nhớ tức là đức phật ngài không có ngủ nghỉ nhưng an lạc trong thiền an lạc trong thiền chỉ hướng tâm tới thôi cái cái cái cái, cái là, là là là là cái tâm của ngài nó nó, nó an lạc trong cái thiền và đối với các bậc thánh cũng như đó bởi vì bậc thánh tứ quả thì không còn cái hôn trầm thị miên không còn hôn trầm thị miên thì các ngài cái giấc ngủ ngày đó chúng ta nói rằng cái giấc ngủ của các ngài thì nó như là một cái nó như là một cái cái cái cái, cái relax vậy đó như là một cái, cái chuyện chỉ là là là chỉ dừng lại thôi chỉ chỉ chỉ à, chỉ bình thường nhưng điều cái đó là cái ngày cái ngày được an lạc ở trong ở trong thiền nó hay vậy đó còn người con người chúng ta đó là chúng ta à, chúng ta mệt quá thì chúng ta ngủ chúng ta ngủ ngủ cho nó đã xong khi nào nó lấy đủ là cái sức rồi đó rồi khi đó chúng ta khỏe lại còn các ngài cảm thấy rằng cái thân này nó tứ đại nên nó bất hòa thì các ngài chỉ dùng một cái cái cái cái, cái à, à, chỉ dùng cái cái, cái tâm mà nó, nó nó nó vốn tức là tĩnh lặng phiền não không có không có khổ đau gì nữa cho các ngài chỉ nhất nhất tâm cái ta tôi chút xíu là là các ngài cảm thấy nó bình thường nó khác hơn con người mình ngoại trừ các bậc thánh mà khi mà bị mà chẳng hạn như là bị những cái, cái cảm mạo do do cái, cái cái tứ đại bất hòa hay là do cái nghiệp bệnh đó, thì ông nói chứ còn nếu như mà đối với cái sự ngủ nghỉ các ngài không phải là cái sự như ăn uống ngủ nghỉ như mình Chỉ nhiên các ngài cũng có có cái cái cái, cái dùng vật cũng có cái đại tiền cũng có cái tiểu tiền nó bình thường mà chính Phật cũng vậy những điều mà có một điều là cái sự ngủ nghỉ thì nó khác chúng ta ngủ chúng ta không biết chúng ta ngủ khi nào đến khi chúng ta giật mình chúng ta mới thức dậy chứ các ngài các ngài có chánh niệm tỉnh giác tâm của các ngài cái tâm tâm tố cái tâm thiền tố của các ngài nó rất là đặc biệt các ngài là chỉ cơ cái, cái lý gia chích tác tức là cái tâm tố tố di tác ở cõi dục hay là cõi sắc giới hay là dĩ nhiên không có vô sắc có thì à, không có cõi vô sắc thì cõi vô sắc giới cõi vô sắc không bao giờ chứng đắc sơ đạo tại sao vậy quý vị mà cõi cõi cõi vô sắc đó, nó không có các cái vị thánh ở trên đó bởi vì chứng thứ nhất là là không có chứng đắc sơ đạo cõi vô sắc mà mà mà chứng đắc chứng đắc đạo quả phải có sơ thiền chứ là phải phải có à, phải có ngũ quẩn thì ít nhất cũng là lục ít nhất cũng là cái gì phải có sắc quẩn bởi sắc quẩn mới thân thọ tâm và pháp quán nhìn xứ đấy sắc quẩn cho nên ở cổ vô sắc á, không có bây giờ mà ai chứng sơ đạo cổ vô sắc bây giờ người sơ đạo không có hiện hữu ở cổ vô sắc chúng ta nhớ rõ như vậy thì cũng vậy ở đây muốn nói cái tâm cái tâm an trú của các ngài nó đặc biệt hơn chúng ta cho nên từng cái tâm thiền thiện hay là tâm thiện sắc giới này rupa của charachitta này kusalachitta này là tâm của của những con người có sự tu tập rồi chúng ta mới thành tựu được chứ không phải tự động mà chúng ta có nghĩa là à, cứ tu rồi thì à, cứ tu đi rồi thế nào cũng về được về à, cõi thiền thế nào cứ ngồi thiền đi rồi về cõi thiền phải khi chúng ta ngồi thiền mà tâm chúng ta định nếu như thiền chỉ mà tâm của chúng ta được định phát huy cái định nó một cách tức là là, là, là thành tựu nó, nó, nó, nó, nó bài bản cũng như thiền tuệ thì lấy lấy lấy lấy tuệ làm gốc thiền quán thì lấy tuệ làm gốc còn thiền định còn thiền chỉ samatha thì lấy định làm làm cơ sở làm gốc này để nó phát huy lên tất cả các cái chi thiền khác hay là để thành tựu các cái tầng thiền thì chúng ta thấy ở cõi sơ thiền cõi nhị thiền cõi tam thiền cõi tứ thiền thì đều là do cái công phu tu tập của các vị mà thành tựu ở đây thì không có trong giáo pháp này người ta cũng thành tựu được chúng ta nhớ chỉ có đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn thì ở trong pháp và luật như trong một kinh sách sách chắc ca đức phật tuyên bố như vậy ngoài giáo pháp của ta ra không có đệ tam đệ đệ, đệ đệ, ờ, đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn đệ tứ sa môn chỉ có cái đó thôi giáo lý của, của, của, phật những cái lời dạy của phật tức là nói đến cái gì thiền quán thiền quán nghiệp xứ thì chỉ có phật mình chỉ có giáo lý nhà phật con ở trong cái cái giáo lý bà la môn người ta có thể tu chứng nhưng chúng ta nhớ là đạo sĩ Ulara và Kalama ông ta chứng tới vô phi tưởng phi tưởng xứ luôn mà bởi vì ông ta mới buồn lúc ấy tuyên bố à, chắc chắn rằng Thế tự đặt ta sẽ thành Phật. Ông ta buồn bởi vì ông ta không có thể không có thể gặp Phật được Phật bởi vì ông ta sẽ chết và ông ta sẽ sanh về về cõi vô sắc. Mà như vậy thì ông ta không thể gặp Phật. Thì ông ta cũng đã bỏ đi một cái duyên cái duyên mai của chính mình. Là như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, ngoài đạo ông ta đã có các cái các cái cái cái cái cái, cái, cái, cái cái thiền này rồi ha cái điều này chúng ta nhớ như vậy còn bởi vì cho nên ta tu á người ta tu ta chỉ không giải thoát thôi chứ các tầng thiền ở cổ, ở cuộc đời này người ta có thể chứng đắc được chỉ người ta không thể về năm cõi tức là cõi ngũ tình cư vô phiền vô nhiệt à, thiện hiện sắc cú cách thì năm cõi tình cư đó năm cõi tình cư cõi thiền sắc giới đó các vị đó không có mà vị tam quả tứ thiền sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả mà tức vì anaham anaham tức là lúc đó vì chị bé chỉ còn cái tham thôi còn giảm nhẹ giảm nhẹ sân rồi chứng đắc là tham thì sau khi mà mỗi vị chứng đắc thiền sau khi chết tại cái đó thì vị ấy sanh về cõi ngũ tịnh cư và vị ấy nhập niết bàn tại đó luôn chúng ta nhớ như vậy bởi vì cõi đó chỉ cõi nhất lai trở lại một lần nữa tức sĩ sanh là một lần nữa ở cõi ở cõi ở cõi cõi sắc giới ở cõi thiền sắc giới và cõi thiền sắc giới đó chỉ có năm cõi ngũ tình cư tức là năm cõi của của bậc thánh thành tựu và thành tựu chứng đắc tam quả tam đạo tam quả và chứng đắc tứ thiền sinh về cõi ngũ tình cư khi họ chết mà chứng đắc tam quả tứ thiền tam quả tứ thiền thì họ sanh về cái cõi đó và ở cõi đó niết bàn tại nơi đó còn không có sanh về cái cõi cõi cõi vô sắc cả dạ, chúng ta phải nhớ như vậy thì ở đây cõi thiền cõi tâm thiền thiền này là một cái tâm của các vị chứng đắc thiền còn nếu cõi thánh bởi vì khi mà học cõi sắc giới thì nó có cõi cơ phàm và cõi thánh chúng ta biết cõi thánh từ năm cõi năm cõi ngũ tịnh cư đó cũng là một cái cái điều trong vi diệu pháp mà nói về người và cõi dạ bạch hòa thượng hòa thượng nó quay trở lại cho bạch hòa thượng dạ yeah, chắc hòa thượng chưa có bạn thì cái sự tu chứng của tất cả chúng ta bây giờ chúng ta có một số có một số uh, có một số vị á, tu tập á, người ta nhiều khi có một số vị người ta có cái cái, cái người ta thích nghi chúng ta học với cái cơ chế ý một số người học với cơ chế của thiền quán mà nhưng chúng ta nếu chúng ta tu tập mà để giải thoát thì chúng ta tu tập thiền trị thiền quán còn nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta à, chúng ta muốn muốn vòng quanh cái cuộc đời thì chúng ta tu tập cái thiền chỉ nói như vậy thì nghe là vòng quanh phải vòng quanh cái gì là dĩ nhiên cái thiền này là cái thiền chỉ chỉ sanh tử rồi tất cả còn phải phải chứng đắc nữa chứ còn không phải mà cái, cái đây tức là chúng ta chứng đắc thiền xong rồi chúng ta thành tựu mà chúng ta đã đang chúng ta là từng đã từng chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới luôn nhưng cái nghiệp duyên của chúng ta nó bị bị che khuất chúng ta không nhớ đâu chúng ta không nhớ chúng ta chỉ chưa bước vào dòng thánh thôi còn tất cả chúng ta đã đi vào hết cho nên tâm thiện sắc giới khởi sanh với người nào thì quả thiện sắc giới sẽ khởi sanh với người đó ở trong cõi giới phù hợp với thiền chứng của vị ấy tu tập được ở trong đây cái sự phân tích những tâm này gọi là năm tâm thiện sắc giới tức là tầm tứ hỷ lạc định nhất hành và nó đi cùng với sơ tâm sơ thiền là tâm sơ tâm à, tâm sơ thiền thiện rồi tâm nhị thiền thiện tâm tam thiền thiện tâm tứ thiền thiện tâm ngũ thiền thiện gọi là tâm thiện sắc giới nếu chúng sinh ở trong cõi dục giới mà chúng ta tu tập thì chúng ta muốn chứng đắc cao hơn chúng ta muốn muốn cảnh giới nó nó, nó hay hơn nó nó nó nó, nó tốt hơn thì chúng ta sanh về cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới thì tất cả như chúng tôi đã nói dầu cho là sơ nhị tam tứ thiền hay các cõi trời vô sắc hay cả tu tập về thiền chế, à, thiền mà, mà mà để em tu tập mà để chứng đắc thành thành tựu đạo quả thì cũng phải bỏ ra nhiều công phu bỏ ra nhiều cái pháp độ để chúng ta tu tập và chúng ta tu tập như vậy chúng ta mới thần tục cái trong này nó rất là hay mà cái bài nãy mà chú thích mà chúng ta nhớ lại đó trong tâm ờ, trong cái trong cái dục giới thì tâm thường tiếp xúc với với với, với năm cảnh sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc hay là sắc tinh cái vị xúc ờ, năm cái cảnh này nó đa dạng ờ, thuộc về về ngoại giới là nhân nó dao động của tâm đúng nhật hệ hoặc hệ quả trực tiếp của năm cái cảnh dục đúng bốn pháp nó ngang ngại khi chúng ta tiếp xúc với thấy nghe ngửi nếm đụng thì nó là một chuyện khác bởi vì cái tâm cái tâm của các vị mà mà mà mà tu tập mà người ta người ta tu tập à, khi mà ta thường thục các cái tầng thiền khi đi lên càng cao tại sao nó càng giảm bởi vì các vị đó biết buông biết bỏ mà biết buông biết bỏ như vậy đó thì càng cao hơn các cái tầng thiền nó cao hơn thì cái dục nó càng vi tế hơn cái hỷ cái lạc cái định nó nó nó nó nó nó nó, nó đặc biệt hơn cho nên khi mà cái cõi sắc giới bởi vì những cái tâm thiền thiền á nó được cái tu tập bằng cái cái ấn bằng cái ấn tượng ấn tượng vật chất đúng vậy đó nó đi ngược lại với cái tâm mà dùng bằng cái sự trù tượng vô sắc nó bằng cái tâm rõ ràng thí dụ như ta tu tập ấn chứng về cái đề mục đất thì chúng ta phải có đề mục đất hiện rõ đề mục màu xanh màu trắng màu đỏ màu vàng vân vân thì nó rõ ràng như vậy chứ có một cái cái, cái điều khác biệt được còn thí dụ chúng ta thấy vậy chứ hỏi về tu tập thiền chỉ rồi khỏi đó chúng ta hỏi gì chứ cứ nhìn màu xanh nhìn màu xanh hoài cứ nhìn bằng cái tâm nó định ở trong đó đó bởi vì khi chúng ta thấy khi có một số người mà mà người ta chưa chưa tôi ta tu để một lửa người ta nhìn lửa người ta nhìn ánh nắng mặt trời đó đến một lúc mà quý vị biết con mắt người ta đó người ta nhìn người ta nhìn có thể người ta không thể đốt đốt cái nhà được mà cái cái khả năng của thiền chứng nó như vậy ghê như vậy đó cái cái cái cái cái mà chúng ta gọi là cái um, uh, cái gọi là cái um, cái bất khả tư nghị á cái thiền định nó bất khả tư nghị người ta có thể dùng một, một cái cái lửa cái lửa bằng cái ánh mắt của người ta khi đã luyện để một lửa thì cái tâm này nó nhìn nó nhìn nó nó cháy cháy cái nhà muốn cái nhà cháy nhìn ở một cái cái, cái cục đá đó cái cái cái bê tông cốt sắt đó cục đá nó nhìn đó nó sẽ đốt cháy được mà vậy thì nói y như phim nó phải như y hoặc là y như như, như cái chuyện thần thoại những cái đó là thật đó hay người ta thăng thiên người ta động thổ thì cái chuyện đó rất là bình thường khi mà tu tập mình chứng đắc ờ, thần thông hay là chứng đắc thiền thì người ta vận và, và, và vận dụng cái cái cái cái cái cái, cái, cái khả năng của thiền nó nhiều thứ lắm yeah. Dạ. vì vậy cho nên mà với cái người mà có cái sự tu chứng thì nó là, là một chuyện khác còn nếu như chúng ta còn mà cái cảnh giới của người đó cái tâm tư của người đó chúng ta cũng khác chúng ta nữa cho nên chúng ta không thể nói bằng lấy bằng cái tâm dục giới của mình lấy bằng một cái thấy nghe ngửi nếm đụng của mình rồi so sánh với với cái tâm tư mà nó nó nó buông bỏ bỏ tầm bỏ tứ bỏ hỷ bỏ lạc vân vân của cái tâm người ta người ta buông bỏ như vậy rồi thì thì thì cái cảnh giới và cái cái cảm xúc của người ta nó cao cấp và nó, nó đặc biệt hơn cho nên đây là một điều mà chúng ta không thể nói bằng cái miệng của mình hay bằng bằng cái cái sự suy nghĩ của cái cái cái, cái tâm dục giới xin lỗi cái tâm mà phạm phu cái tâm mà mà mà không có chứng đắc thiệt cái tâm mà không có định tĩnh cái tâm mà không có có chánh niệm tỉnh giác hay không có không có định để mà chúng ta nói thì nó rất là khác cho nên đây là một điều mà nếu mà chúng ta tu chúng ta tu thì chúng ta phải có một cái à, có một cái cái, cái quyết tâm cái chỗ ấy các cái ta nó cái cái cái cái, cái nhất hành đó, nó cũng đặc biệt để từ đó mà chúng ta tiến tu được làm cái gì cũng vậy hết trơn quý vị biết là không phải nói chi mà mà đến đến người tu thiền mà nó phải có cái định nếu chúng ta làm việc chúng ta biết tập trung á, thì nó sự thành tựu nó mau lẹ và nó nó nó gọn gàng và nó tốt một người làm bất cứ nghề nghiệp gì cũng vậy nếu như tâm của họ có định thì nó thật sự là nó đẹp cái người mà người ta điêu khắc hay người ta họa người ta vẽ người ta điêu khắc tất cả làm cái điều đó đều cần bằng cái tâm định những cái người mà điêu khắc mà mà mà mà quý vị biết điêu, khắc Phật á khi cái tâm khi mà cái tâm của họ nó nhẹ nhàng cái tâm của họ nó định thì họ vẽ nên cái tượng Phật điêu khắc tượng Phật nó đẹp lắm còn cái tâm họ dao động thì họ làm họ làm coi như là nó không có chúng ta gọi là không có thổi cái hồn vào cái tượng đó không thổi cái hồn vào cái vào cái cái cái cái, à, cái, cái, cái tranh cái ảnh đó tức là tâm họ nó chưa có định nó chưa có định cao độ thì cái sức sống của bức ảnh đó của cái bức tượng đó nó không có mạnh có những cái bức tượng mà chúng ta nhìn thấy nó thần nét và chúng ta thấy có sức sống nó rất mạnh như là một như là một tâm định của người đã định đặt như cái tâm định của người đã dừng lại tại nơi đó bạch hòa thượng đặt cho bạch hòa thượng nếu hòa thượng có mặt cũng cung thính hòa thượng tiếp tục thầy sư tự tri xem coi cô hòa thượng nhất đẳng đã có mặt chưa chưa yeah. Dạ. thì um, khi tâm đấy, chúng ta biết là như chúng tôi vừa nói đó thì không phải là một chuyện mà chúng ta nói chỉ là một cái chuyện mà bình thường được khi cái tâm của họ đặt định thì ra một cái món vật nó khác người ta hay hoặc chúng ta biết cái người mà làm việc nó bài bản ấy. cái tâm của người đó cái tâm của người đó đó là nó vốn cái định nó vững vàng quý vị biết khi mà vào cái các cái thiền nhất là những những cái cái cái cái, cái mà vào mà chúng ta vào các cái thiền viện hay chúng ta vào những cái nơi mà nó nó có sự ngăn nắp á thì điều này cần thiết lập cho chúng ta một cái cái tánh hành một cái sự sinh hoạt của chúng ta đúng giờ đúng giấc một sự đúng giờ đúng giấc như vậy để cái gì nó là có cái cái thời gian nó nhất định những cái tâm của chúng ta có định được theo nó hay không 7 giờ là 7 giờ 8 giờ là 8 giờ 9 giờ là 9 giờ giờ đó là giờ ngủ giờ đó là giờ ăn giờ đó là giờ học giờ đó là giờ thiền định thì cái quy tắc của thiền môn nó phải là như vậy và như vậy để làm gì vậy để nó làm nền tảng để khi chúng ta tu chúng ta học hay chúng ta thực hành nó đều có một cái trật tự nó đều có một thứ lớp nó đều có một bài bản chứ không phải là muốn ăn giờ nào cũng được muốn học giờ nào cũng được muốn ngủ giờ nào cũng được rồi muốn muốn làm giờ nào cũng được cái gì cũng vậy nó phải có cái ngăn nắp nó phải có một cái cái giờ giấc một cách rõ ràng mà làm việc có giờ giấc rõ ràng như vậy đó, thì nó quy củ như chúng ta thấy các cái, cái có một số à, cái công ty xí nghiệp cũng vậy người ta rất là ngại một số người mà đi trễ hoặc đi, đi muộn hay là người ta đó là người ta không có cái gì không có cái tâm định hay người ta không có cái thật dẫu cho bây giờ không có thật cái gì tức anh đi trễ anh đi trễ được một ngày hai ngày ba ngày nó có nó có một vài lý do gì đó nhưng anh phải làm sao mà kháng cự lại anh phải làm sao nếu như anh nói cho rằng là nó kẹt cái thời gian xe cộ hay là mưa gió như thế này thế đó, thì anh phải vượt qua cái đó thì như thế nào trong sự tu tập nó phải vậy phải có sự chuẩn bị chuẩn bị trước chứ không phải không thể nào mà mà mà mà à, mà mà chúng ta à, à, bằng cách tức là tu sao cũng được không phải vậy niêm mật đó chính là một cái niêm mật đúng giờ đúng lúc đúng thời gian và trong cái sự tu bị chứ không có trong cái cái cái, cái, cái sự sát nút hay hoặc là cái cái nó đi quá đi thứ sự trù bị đây chứ chúng ta tới trước thời gian tới trước thời gian nó cái gì có nghĩa là đã có một sự trù tính đã có một cái sự sắp xếp thì ở đó chính là cái gì cái định tâm của chúng ta nó nêu rõ mà ở, ở đời chúng ta gọi là cái à, cái uy tín hay gọi là chúng ta gọi là cái à, cái tư cách cái nhân cách của con người nó đã được thể hiện chứ không phải chúng ta làm cái những ba cái chuyện qua lo qua lơ cũng như là làm cho có rồi được hay không cũng chả có quan tâm thì cái sự tình sự việc đó nó không bao giờ thành tựu một cách mỹ mãn một cách bài bản một cách tốt đẹp bao giờ chứ đừng có nói chi là một cái việc tu tập thiền định nó lại càng là một cái vấn đề nữa cái đời sống của tất cả chúng ta đó nó khó có trật tự mà nó chuyên là nó linh tinh nó lộn xộn nó xáo trộn là do tâm của mình vốn cái tâm mình nó phóng dật vốn cái, vốn cái tâm mình nó lao trao vốn cái tâm con người mình nó không có định tĩnh nó không có rõ ràng mà nếu như tâm mình nó lao trao nó, nó, nó, nó không có rõ ràng như vậy thì chúng ta không giờ tu thiền được cái tâm mình nó nhắm mắt ra nó liêm diêm mở mắt ra lung tung um, chúng tôi có lần chúng tôi nhớ luôn chúng tôi cũng ngồi thiền chung rồi cái chúng tôi với các cái có một cái cái cái cô đó cô trình bày cho một vị vị đó là vị thiền sư cháu nói sao cái lớp thiền của mình đang cái cái cái cái thiền của mình đang ngồi nhóm thiền của mình đang ngồi ở đây sao người ta tâm người ta không người ta không có định tĩnh người ta không có chánh niệm người ta sao không có chánh niệm có thể họ nhìn lung tung được họ mở mắt cho không có nhắm mắt cho nên con nghĩ rằng những người này sẽ tu không có được tốt ừ, tức là họ chúng của chúng ta nếu chúng ta vậy thì chúng tu không tốt đẹp thì cái vị đó vị đó cười thì chúng tôi cũng hiểu cái cái cơ của vị đó đi, thì nó nói à vậy hả mà vị đó trả lời cũng kéo, thì cái gì không được cái tập cho nó được cái gì chưa được thì chúng ta làm cho được thì ờ, nếu mà người ta người ta mở mắt á thì mình nhắm mắt đi thì cô sẽ không thấy người ta mở mắt mà chính cô mở mắt cô nhìn người ta thì người ta cô mới thấy người ta mở mắt nếu mình muốn tốt mình muốn hội chúng được tu tốt thì nhất cô cố gắng cô cô cô mạnh mẽ hơn nữa thì cô sẽ tu tốt thứ nhất là cô sẽ tu tốt tất cả mọi người khác sẽ tốt ở đó chúng ta luôn có cái tâm cứ cứ bay giải bên ngoài cứ nhìn người ta bất cảnh người khác bất cảnh bên ngoài nhưng thật sự tâm của người đó khi mình nhìn tại sao biết người ta mở mắt chính mình cũng mở mắt mình nhìn người ta thì mình mới thấy người ta mở mắt nhưng điều có người mình không bao giờ mình nghĩ rằng cái mở mắt của mình nó nó sai cái nhìn ngó tới ngó lui của mình là là là nó mà mình thấy rằng người ta ngó lui chính là sai thì cũng vậy người kia nhìn mình à người này cũng có tới nói lui là sai cả hai cũng sai thì như vậy cái tâm thiện không có mặt ở trong những người đó là đúng rồi chúng tôi nói đơn giản như vậy nhưng kính thưa quý vị ở đây là chúng ta nhớ nè chúng ta luôn luôn bị bày luôn luôn luôn bị phóng dật luôn luôn bị ngó bên ngoài chứ chúng ta không ngó mình mà tu thiền chỉ hay thiền quán gì cũng vậy tức quay về với chính mình để biết cái nội tại định hay là niệm của mình nó như thế thôi bởi vậy cần lắm là chúng ta bịt mắt cần lắm chúng ta bịt miệng cần lắm chúng ta bịt tai cái mắt mũi miệng cái mắt miệng và tai này của mình nó được che hết nhưng nó cao nó cao cả nó mạnh mẽ hơn đó. tức là cái nhĩ thức, thức cái nhãn thức và cái thiệt thức của mình để chúng ta không nói để chúng ta không nghe để chúng ta không thấy chúng ta không nhìn thì nó đặc biệt hơn hơn là cái con mắt này cái tay này cái miệng này thì nó là một chuyện rất khác chúng tôi không dám nói nhiều cái về cái vấn đề cái giá trị của tận thiền bởi vì mình chưa có chứng đắc thiền nhưng có thể nói rằng là cái tâm đó cái cảnh giới đó cái cõi giới đó nó rất là đặc biệt tại sao nó đặc biệt bởi vì cõi đó cõi của những người đã về công tu tập đã dày công tu tập có công tu tập và phải thành tựu được cái quả vị của nó một người trước đắc sơ thiền thôi tâm của vị đó cũng rất là, là nhẹ nhàng nha quý vị tuy nó không phải là cao cả so với cái tầng thánh sơ đạo dĩ nhiên rằng không bằng cho tới cả tứ thiền có thiền có thông luôn chứng thông luôn nhưng cũng không bằng tâm sơ đạo bởi vì tâm sơ đạo này chấm dứt sanh tử thế niết bàn lần thứ nhất đoạn trừ thượng phần kiết sử thân kiến hoài nghi với cấm thủ nó khác hơn và nó đặc biệt hơn bởi vì cái cái tâm đó cái tâm sát trừ phiền não của thượng phần kiết sử tức là các kiết sử thân chiến hoàng như với cấm thủ được vị ấy đoạn trừ còn ở cõi giới của của ngũ thiền cõi giới của của vô sắc cũng vẫn còn cái cái gì cái thân kiến cái hoài nghi cái giới cấm thủ này nó luôn đi theo theo bên mình cho nên không có thành tựu được không có có đồng đẳng được không có đạt được khi chúng ta học chúng ta nghe như vậy chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập là một điều hết sức là cần thiết bởi vì tại sao khuyên chúng ta tu tập thiền quán bởi vì cái thiền quán này thiền chấm dứt sinh tử thiền quán này cái là cái thiền để mà thiêu đốt mà diệt trừ phiền não hơn là các cái cái sự tu tập cái cái cái cái, cái, cái để chứng đắc cái, cái, chứng đắc cái tầng thiền nhưng đời con người đó ngay cả luôn quý vị biết khi chúng ta tu tập cái thiền quán này nhưng tâm chúng ta yên tâm chúng ta có một cái cái cái cái cái thân tâm của chúng ta nó được niệm đã niệm nó cột trói và nó gìn giữ thì các các cái ấn chứng của thiền nó cũng khởi sanh chứ không phải chuyện đơn giản thân kinh an tâm kinh an dễ dàng khởi sanh lên và lúc đó nó chúng ta dễ bị dao động cũng dễ bị đầu độc lắm yeah. Dạ. cho nên ở đây kính thưa đại chúng nếu chúng ta tu á tại sao mà luôn luôn khuyến khuyến khích nên tu tập cái thiền quán hơn là tu tập các cái, cái thiền chỉ bởi vì thiền quán này chúng ta gieo duyên lành gieo nhân để chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau chỉ những phút giây chúng ta bình tâm chúng ta niệm niệm hơi thở hít vào ghi nhận hít vào thở ra ghi nhận thở ra coi là bình thường à, nhưng nó rất là đặc biệt nó không có nó không có tầm thường đâu để những phút giây có chánh niệm có tỉnh giác biết rõ cái tâm mình đang hít vào hơi thở thở ra hít vào thở ra dĩ nhiên cái tâm mà nó định tĩnh một chỗ cái các cơ ta nó nhất hành thì cái tâm đó cái thiền chứng nó chúng ta thấy như vậy và có thể chứng đắc được thiền định và chúng ta có thể chứng chúng ta có thể chứng chứng được được thiên nhãn thông thiên nhĩ thông cũng được nhưng chưa chắc chúng ta chứng đắc được đạo quả thì hết cái cái thời gian thiền thiền chứng của chúng ta hay là hết cái thời gian tuổi thọ ở cõi sơ thiền ở cõi nhị thiền ở cõi tam thiền ở cõi tứ thiền thì chúng ta cũng quay về cái cõi dục giới như tất cả chúng ta đây đã từng tu chứng các cái thiền thiện của sơ nhị tam tứ thiền ngay cả không bu biên thức biên vô sổ phi tưởng phi tưởng sự rồi bây giờ chúng ta hiện hữu nơi đây hiện hữu nơi đây là kiếp con người là nam là nữ là xa là gần là lớn là tăng là tục vân vân tất cả chúng ta đã đi qua hết nhưng chúng ta chỉ chưa có chưa có xâm nhập vào cái sơ đạo sơ quả chưa chưa có lần vào mà chưa có lần vào như vậy bởi vì chúng ta mới tạo các công đức tích tụ các công đức thiền sự để mà chúng ta tu tập để mà chúng ta gom góp để chúng ta mới thành tựu được chứ còn các tâm thiền thiền của sơ nhị tứ thiền này cảnh giới này nó không là lạ với ta chúng ta nhớ như vậy nhưng điều có một số người đó họ tu chứng chúng tôi có đọc một số cái câu chuyện tức là có một số người đầu tiên họ tu thiền quán họ, họ rất sợ họ nghĩ rằng rồi họ tu tập một thời gian như vậy nhưng cuối cùng chưa chắc chưa giờ phút cuối cùng họ họ được sanh thiên mà họ gắng tu tập để họ chứng đắc sơ thiền hay chứng đắc nhị thiền thì họ sanh vừa cõi có sơ thiền nhị thiền đó chúng ta nhớ có một số người do cái tâm á, cái sợ hãi như vậy những cái điều đó cũng sai chính vì họ họ có tâm nhất quán cái các ta họ có cái các ta có cái nhất hành một chút xíu hay mạnh mẽ một chút xíu họ tu tập thiền chỉ chỉ tu tập thiền quán thì cái tâm thiền quán kháng kích cái niệm cái cái cái cái cái cái niệm tỉnh giác gì kháng kích họ tu tập một cách niêm mật một cách mạnh mẽ đó thì kính thưa quý vị khó khi nào là cảnh giới của họ là cảnh giới cảnh giới đỏ lắm nhưng điều họ sợ họ sợ họ sợ là cái giờ phút cận tử nó rất là quan trọng và giờ phút quần tử nó rất quan trọng như vậy và họ dễ dễ bị cái tâm dao động và thấy là là có thể đọa sanh một cảnh giới đau khổ thì cái cái thiền chứng của sơ nhị tam tứ thiền nó có cảnh giới khi mà chứng đắc sơ thiền thì sanh về khỏi sơ thiền sau khi chết chứng đắc về nhị thiền sanh về khỏi nhị thiền và chứng đắc tam thiền sanh về khỏi tam thiền và chứng đắc tứ thiền sanh về khỏi tứ thiền là chắc chắn là như vậy thì bây giờ cũng đã vừa với cái thời gian chúng tôi xin điền khuyết cho hòa thượng giác đẳng trong cái thời gian nào à, đột xuất như vậy à, thì cũng trình bày hết cái sự suy nghĩ của mình chắc chắn rằng nó sẽ không được tường tận cũng như không được coi như là y như à, cái sự mong muốn của hòa thượng giác đẳng hôm nay và đây là những gì mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị trong sự điền khuyết như vậy kính chúc quý vị mong quý vị quan hệ và chương trình sinh hoạt của đồng Phật pháp Bồ Tát Tâm đến đây đã được hoàn mãn à, kính đảnh lễ đến và à, cảm niệm công đức đến kính đảnh lễ chư tăng và cảm niệm công đức đến toàn thể chư quý vị đã vào đây à, với các phần hành tạo cho cô của cái lớp học được sinh hoạt được tốt đẹp và cũng như xin cảm niệm công đức đến tất cả quý vị đã vào room chúng ta nghe pháp và chúng ta ủng hộ mong cho tất cả quý vị được an lành từ tận quả trong Phật pháp và chương trình thảo luận đến đây đã được hoàn mãn và mời à, kính đền lễ với ngài kính chúc với ngài quý vị một ngày an lành một đêm an lành và kính mời à, khi chúng hôm nay lên để kinh và hoàn mãn chương trình à, cảm tạ nam mô bổn thầy nam mô tham mai nam mô sanh thầy thú lành thai con tu nữ như đại chúng đông dung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa tại quyền đã điện quyết cho ngài hòa thượng giác đẳng trong buổi học ngày hôm nay Dạ, con kính tri ân sư và đạo hữu Châu Phan đã cho con biết được tín hiệu. Sa thú, sa thú lành thai. Con tu nữ như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư trong đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe.